gì à, gì thế bún bì Đấy. có đậu hũ với gì ta đậu hũ đậu hũ là chính rồi khoai nè rồi à, cái gì à, cà rốt đó này là gì cái đó vẫn thính hả À, ở sẽ biết là to như ta à, nước mắm này chắc ờ, gấp đôi cái đường rồi rồi hai trăm hay thế chắc hai trăm quá hôm nay là hai hai trăm phần ờ, hạt bún vào tay còn không vô trong ghế chẳng phải chỗ nào không ở trong cái này của cô cái này của mày hết rồi mâm làm ở đâu ở đó đi người ta làm mà để căn chỗ người ta làm một hồi mất tiêu rồi tiêu rồi nó trời ngày đó mà lại mà cũng lan một hồi còn cái niệm đây là xe bốn bà, ở trong đây là làm à, nguyên liệu à, để à, làm bún nha dưa leo Này, nào xong rồi cái nào làm cái món chả giò gì vậy này rau này sao đậu chả giò hả một cuốn chả giò cái đó hết rồi đó chị ơi cái đó hết rồi đó chị chị bỏ mấy cái góc ra ngoài nha lan à, à, cuốn chả giò ừ. ừ. em à, bỏ được hỏi xong em bỏ ra tủ gác đi rồi mời chị vào mày đá đổ nhà này chết hai con nga này chết chứ đến nổi đâu đâu con xôi ngỗng con nga con ngỗng mình mới xề mình tính mình ốp đi ngay cái này đi cái nó la rồi nhìn được không chị thấy đẹp không đẹp quá đẹp Nhiết rồi chứ bà xịn không à. bố bà sáu năm là bà, bà sao bà vui vẻ quá gì mà sao bữa tao không chửi mẹ gì tao bữa tao tao không chửi mẹ mày nói con thấy bà không đầu ánh con con thấy lạ lạ hô phụ mày hô phụ hao hô bước một hai một này đây đây mà là gì nó có gì nó đọc cái gì rồi rồi nó có xuống mà gì nó có gì mà nó có gì Hello, chào Dương Hai Làm gì vậy? Ăn không không à, Sớm giờ làm gì vậy? Sớm giờ làm gì đẳng vậy? làm vệ sinh à. dẫn nằm đi uh, làm nhiệm vụ à. xong nhiệm vụ đó ha bốn ba nay đi qua đây hả đi qua đây dân không không qua qua mất thì ruộng không không đi đi về nhà luôn không cởi hết rồi giờ làm gì hết mà dắt chị sẽ tính đi qua đó chị bà hùng anh trai chắc lên chị đó tao mang bao tay luôn cái này nè để vô đây lấy bao tay đưa cho chị ờ. bài đâu gì dưới đang cặp vậy dưới đó kìa bì đây bỏ bì lắp bì vô bốn đi vô lấy à, cái cái cái cắt đá dưới này nè cô dưới đó một một cặp đó trong bọc đó đó kìa để chất lên nó đó rồi để vô nè một ao này gấp gấp vào đó đi con đem lại nha cô cô gấp vô đó đi cô mang lại cho ờ. Ờ. bỏ túi luôn đi đây thế ơi có gì được mày hắn thấy mày thấy cái gì được à bây giờ em cũng không có biết được đâu mà nhắm nữa bây giờ chị cứ để lên đó lên đó chị thì chúng ta mọi người ủa gì kỳ vậy thiếu thì bắt người ta luôn làm nó dư được làm nó dư chơi chơi vậy ai chơi lại trời ai quét được quét đi xíu mà sáu mà khổ quá không quét thiếu <laughs> xíu mà sáu mà khổ quá không quét mà tám không mấy mông mày đưa cái đó tao báo cái mông mà mày mày làm chuyện khác cái mông thôi không chịu chẳng đâu đưa con nó xé đi ừ. con mày còn con tay không con tay không cái cặp con tay của liêu gà làm cái này nè tao nãy giờ ông giấu cái tiêu luôn vậy ông liêu đâu giấu đâu trời ơi nó nặng bịch này mấy ký mà nó nặng một ký vậy thầy trời đất mẹ ơi bịch hai chục ký đó cái chú ốc Hai đầu sáu chục ký ba bọc 60 kg. Mẹ mày cái chị hết trơn chứ không được. Định nó đi Xin chào Chào Bữa làm gì mà mình gặp có chút xíu mà mình đi mất tiêu luôn vậy? Ở đâu? Trên đám ổng hả? Ừ ở đó hồi mình, mình đi chùa rồi mình đập ba thì ai nhưng chứ nó nói sốc không rồi vậy làm vậy được rồi vậy là mình thua rồi mình không chịu sốc lại gì hết vậy của dạ, mình rồi nhà bếp mình làm nhiều nhiều thế hello chào mấy cô cứ, cứ làm tự nhiên đi con con làm chuyện của con đó đem tới ờ, tới miệng luôn nha đó. Hết luôn đi. Cái này là nhờ con à, không phải là là không có thầy đâu. Giờ, giờ. cái cô bên đây chiên gì đây nè chiên dạ, dạ. giò mấy tuổi à, rồi là ổng nè dạ. thiếu nữa bán kia Lẹ, lẹ, lẹ, lẹ, trả không nè. Bởi vì ta mần nữa sao nhiều cái Còn hai à cũng thiếu chứ. Thiếu anh hai bịch nữa đó. Từ từ đi. Ngồi vô bác bằng nhau. Bác không biết. Đợt nắng cha con hôm nay làm 300 à, à, à, hộp bún nha các bạn ơi 300 hộp bún bún chai không chắc hai ngày ơi ở lấy đũa Ngô đi rồi hả? Ngô đi rồi. Cho cho cho. Mỗi người nào đấy à, vô tự vô hộp nha. Đấy. Rồi. Tự nói vô Của ai là lấy vô hộp thì à, nhận đi. Cho thầy 15 cho thầy 15 hộp. Rồi. Nè. rồi. Chị có bốc lấy tương xị bằng cái đũa Cái này cái múc nè cái đũa xanh cái gì mắt cái này mắt cái tương này rồi rồi vậy đấy mình chưa chút cái lá heo về kìa để ổng đưa về đến bị đốn gì nè chứ ăn được dạ dạ bự hộp bà nghe không dạ mời ạ ừ ta chưa rồi nhiều cái này là ba bảy hở chú vậy là bà mua nôn chung cho bác hở đi đã đó bây giờ mọi người đồng cũng không khác hết rồi xong rồi chị mình bye bye các bạn nha